khi mà em quyết tâm thì em sẽ làm cho đến cùng giống như là em thích chơi đá là em không có kiềm chế được các chị chơi gì dạ chơi đá trời ơi ngay thật tiền vàng thì nói chung là em cũng có tiền có vàng nữa phòng em thì à, bàn trang điểm bàn trang điểm em trang điểm hả không em mua sẵn thôi em mua sẵn thôi <laughs> chưa có vợ mà mua sẵn bàn trang điểm luôn dạ. mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam Rồi, mời em gái giới thiệu Dạ em chào mọi người, em tên là Thanh Huyền Năm nay em 28 tuổi, công việc hiện tại của em là kế toán Quê em ở Vũng Tàu và hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Rồi, mời bạn trai Dạ, xin chào chị ờ, Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh Em bên là Hồ Nhật Tiến, năm nay 27 tuổi Em làm uh, kỹ thuật viên ô tô tại Toyota Bến Thành, quận Nhất Quê em ở uh, Củ Chi rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em ưu điểm của em là em ờ, có ý chí và nếu mà khi mà em quyết tâm thì em sẽ làm cho đến cùng cái ưu điểm nữa là em cũng rất là vui vẻ và hòa đồng nhưng mà thật ra là khi gặp người lạ thì em cũng im re à chỉ khi nào em gặp bản thân thì em mới nói được nhiều thôi chị khuyết điểm của em thì tại em cũng ít nói nên em giao tiếp cũng không được khéo léo lắm khi mà em thích một cái gì đó rồi thì em thường là em không có kiềm chế được giống như là em thích chơi đá là em không có kiềm chế được đó chị chơi gì dạ chơi đá chơi đá gì dạ trên tay mà chị sưu tầm các loại đá trời ơi nghe giật mình ơi. đàn trai mà nghe đàn gái cái quýu luôn rồi đó em nghe cũng quýu luôn nghe quýu liền thôi nhưng mà không chơi đá à? được bây giờ à, bạn trai mình nhỏ hơn mình chút xíu tuổi em có vấn đề gì không dạ quan trọng là tính cách bạn đó có chính chắn không ạ đúng rồi rồi ưu điểm khuyết điểm của em trai là gì nè Dạ ưu điểm của em là không nhậu, không hút thuốc, biết nấu ăn Khuyết điểm của em là hơi nói nhiều, hay quên Nếu mà cái gì em quyết tâm nhớ là không bao giờ quên ừ. Chết quên chị. người yêu mình ha dạ. Em cũng hay quên lắm Rồi hai bạn cái nào ai cũng hay quên Hai hay quên khi nào quen hai tháng quên Ủa em là ai, anh là ai không Cố gắng nhớ nha dạ. Bên kia ít nói Mà gặp người quen mới nói Thôi mình đi uh, một chút xíu cái lý lịch tình trường coi sao bạn trai Dạ em uh, trải qua hai mối tình Mối tình thứ hai thì uh, lúc uh, còn sinh viên cũng quen được 3 năm Nhưng mà do thời gian uh, quen lâu rồi uh, không hợp uh, về nhiều, nhiều, nhiều thứ nên uh, hai người chia tay Tình trường của em sao rồi? À, dạ em cũng có hai mối tình Một mối tình 2 năm và một mối tình 5 năm Thì uh, là do bạn nam có người thứ ba cho nên em quyết định là dừng lại mối tình nào trước dạ mối tình 2 năm trước sau đó đến mối tình 5 năm em là người trong ngoài ánh sáng em được bạn đó giới thiệu với gia đình và bạn bè nhưng mà đằng sau đó thì cũng có rất nhiều bạn nữ ở trong bóng tối nhưng mà mình không sáng không đè nổi bóng tối luôn hả em dạ thôi em thấy em tuổi già sức yếu nên thôi em nhường lại cuộc chơi cho các bạn trời ơi tuổi già sức yếu thôi bỏ qua bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái à, mối tình đây hy vọng đây là mối tình cuối cùng từ lúc chia tay đến nay là bao nhiêu lâu rồi dạ cũng một năm rồi chị có ai đang à, ngắm nghía đeo đuổi mình chưa Dạ cũng có nhiều bạn lắm nhưng mà em thấy tính cách các bạn hơi kỳ Ví dụ có một bạn thì khi nào mà em muốn đi chơi đâu á bạn đó sẽ chở em đi chơi Nhưng mà bạn đó sẽ bảo em là bật ứng dụng Grab lên Xong rồi hết bao nhiêu tiền đưa lại tiền cho bạn đó kỳ vậy vậy thôi đi grab đi mắc mới gì phải đi với bạn đó hoặc không á thì có một bạn là khi mà đi đám cưới thì thường là hai bên phải xe tiền đều ra với lại nhiều khi bạn cũng không có muốn đi đám cưới tại bạn sợ là mỗi năm đi tiền nó rớt giá thì sẽ bị lỗ chị em thấy con trai bây giờ hơi tính toán tính gì dữ vậy trời trời ơi đâu mà quá vậy em đi đám cưới có tính cho gì há tiền à nó bị thất thoát không dạ không anh thì coi như mình gửi sau này mình lấy lại thôi đi chơi với bạn gái có chia tiền không không đi chơi bạn gái mà em thoải mái lắm em trả <laughs> à, được <laughs> bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào dạ em muốn tìm một bạn nam chín chắn vui vẻ và hòa đồng rộng lượng một chút chứ đừng có quá keo kiệt và tính toán vì em cũng hơi ít nói nên em muốn bạn nam là biết cách giao tiếp một chút xíu để bù lại cho em về ngoại hình nói nhiều lắm dạ ngoại hình thì cao trên một mét bảy lăm một mét tám thì càng tốt ạ dữ vậy em dạ tại em thích mấy bạn nam nhìn cao cao trong ấn tượng đó chị mét bảy được rồi thì mình giảm từ từ cũng được anh giờ còn sáu chín được không Anh giảm từ từ đó nói câu nên giảm xong lầm á cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào em gái dạ mẫu người lý tưởng của em là giống như anh kính thành á anh Trấn là thành. một người vui vẻ cũng có nghị lực sống biết tạo dựng ờ, sự nghiệp của mình mà cũng rất là chiều bạn nữ anh kiểm tra coi đây giống trấn thành không có cũng có trấn á <laughs> trấn nước trấn gì đó không biết em cần một người yêu lý tưởng như thế nào không cần ờ, quá cầu kỳ à, biết uh, chăm lo cho gia đình tiết kiệm quan trọng ở em uh, bạn nữ đó là không nói dốc gái mà nói xạo kỳ lắm nha chắc không có đâu còn gì nữa nhỏ con à da trắng tóc dài cọp à, bạn gái em có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không không biết là bạn nam bên kia có thích mèo không ạ động vật thì à, rất thích chứ mèo nhiều ông thích lắm nha em dạ em không có thích mèo em thích chó ạ em sợ bạn nó thích mèo thì cũng không được hợp lắm trời ơi chó mèo gì cũng nuôi thôi động vật bốn chân trong nhà thôi ừ. nuôi chuột không dạ không chị chào em chào chị cao được mét nhiêu dạ mét sáu chị người ta muốn tới mét tám mà có mét sáu là tiêu rồi tiêu chuẩn ta cao quá chị mét tám qua kiếm mình mình đi khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân được khoảng cuối năm sau có thể tiến tới hôn nhân mình đã chuẩn bị gì chưa dạ đầy đủ hết chị đầy đủ là cái gì ví dụ nói thử nha tiền vàng thì nói chung là em cũng có, có tiền có vàng nữa em làm em dành dụm mua phòng em thì à, bàn trang điểm bàn trang điểm em trang điểm hả không em mua sẵn thôi em mua sẵn thôi chưa có vợ mà mua sẵn bàn trang điểm luôn dạ Ủa, gì kỳ mới vậy? À, gói mới máy lạnh em mua hết rồi trời ơi rồi cái bàn trang điểm nó đề mốt rồi sao sau này bạn nữ không thích thì em sẽ đổi lại cái hát. trời ơi nó trượt giá nó mất giá tiền em ta mua khuyến mãi mua trước để nó lên giá giới tính nó rõ ràng không dạ rõ ràng chắc không dạ chắc thích nữ mỗi ngày cũng ngồi vô bàn trang điểm coi coi rồi chọc chọt rồi chơi chút xíu ha không có chị cũng <laughs> nghi lắm mà <laughs> lý do sao ế vậy dạ tại cái môi trường làm việc em nó khắc nghiệt với cạn kiệt phụ nữ đâu mà thấy ghê vậy môi trường gì mà cạn kiệt ghê vậy tại em làm ô tô mà chị toàn là nam không à rồi để về tôi nói với, với bên đây coi, coi coi chịu qua bên bển ờ, có cái bàn trang điểm rồi kìa dạ chỉ cần bạn đó đừng có tranh dùng với em là được nhưng mà hơi lùn nha đi về độn lên chị yêu là được hết nè cao thấp không quan trọng đâu lùn không quan trọng quan trọng là phụ tùng tốt được rồi Dạ chào anh Chào em Sao không cần tới mét tám như em Mình cứ hạ giá cao cao lên Xong người ta trả dần dần xuống anh Thôi thôi, Có trả gì à không có tám mà trả mấy sáu lăm rồi đó cũng hơi thấp thiệt không thấp sáu lăm không thấp đâu quan trọng là anh ấy chăm sóc em tốt là được rồi ha bây giờ có tiền nữa muốn làm ngành gì riêng không dạ muốn mở một tiệm bánh á tiệm bánh đó là hy vọng rằng à, em sẽ mở cho tề à, vợ cái tiệm bánh tay được không dạ em sẽ cố gắng rồi bây giờ thì à, mình khảo sát ý kiến người thân sau đó mình cho hai bạn gặp mặt luôn hôm nay em đi với ai dạ em đi với chị sếp và một đứa em mới kết nghĩa ngày hôm qua trời ơi Dạ kính chào à, anh Quyền Linh với chị Cát Tường, à, bạn Nam cùng à, toàn thể khán giả trong hội trường. em xin giới thiệu em là Thanh Trúc, hiện là một người chị, một người bạn đồng nghiệp cũng như là sếp của bé Huyền. Thấy bạn Nam mặc dù là cái tiêu chuẩn thì hơi thấp hơn so với lại cái cái mong muốn của Huyền nhưng mà em thấy là bạn rất là manly, đẹp trai. À, và một cái em rất là chấm là bạn biết nấu ăn đặt vai trò của em là Huyền thì chắc là em sẽ chọn bạn Nam á Thế tốt rồi ha Cảm ơn Cảm ơn chị Anh xếp đi Anh trai đi với ai? Dạ bữa nay em đi với ba mẹ và ba người bạn thân của em Có ba hả? Xin kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Cùng toàn thể ờ, quý khán giả ờ, buổi ờ, ghi hình hôm nay Thấy bạn gái bên đây là tôi thấy là mến Con tôi thì được cái từ nào về nó có trung thực Và hiếu thảo cha mẹ với lại những cô bác xung quanh đó Nó đối xử rất là đàng hoàng còn bạn gái thì tôi không cầu kỳ gì hết á tôi chỉ mong là sống là có là nhân đức vậy thôi Thôi bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt rồi tự quyết định nha mở rào Đâu đó chiều cao coi ổn không Được không em ảnh cao hơn em rồi đó nhưng mà chị thấy là em phải kiểm tra cái vụ ờ, men đó nha chứ là có cái vụ bàn trang điểm mà dành nhau đó có cách nào thể hiện mình là men không em em có thể cộng bạn nữ hết đắt được chị dám dạ, chơi không em lỡ gãy lưng xong bắt đề em sao người chị người ta có người ta muốn thể hiện thì mình để cho người ta thể hiện đi chơi luôn em cầm luôn có án mạng không vậy chị không có án mạng đâu mình ngồi mé bên vậy nè em mình ngồi vậy nè đó ngồi lên chị đừng ngồi nha chị chết chị đâu em. có ngồi đâu chị nặng lắm rồi nhắc chân lên Trời ơi Vui thì vui nè Thôi được rồi Được chưa? Được rồi, được Tin chưa? Dạ rồi Ổn rồi phải không? Dạ ừ. Anh chưa cũng làm gì hai lần mà giờ anh thoát gì địa điểm đó em <laughs> Chào bạn Dạ thì bạn nghĩ sao về mình? Dạ hai bạn cũng xinh Gì mà dạ anh thấy em cũng xinh ờ, gói thì nãy giờ em gói anh em đàng hoàng vô lại anh cũng thấy em cũng xinh dạ cảm ơn anh à, em thấy anh thấy nào dạ ngoại trừ buổi chiều cao thì mọi việc đều ok hết anh nhất là cái buổi hít đất là em rất là ấn tượng anh có khó chịu nếu mà bạn gái coi điện thoại của mình không ạ à? không dạ nhưng mà đừng có xâm phạm đời tư quá nếu mà chưa có khăn nhau quá thì không nên thì coi là xâm phạm đời tư rồi đó cưng có nhiều người cầm điện thoại coi xong rồi tự trả lời tin nhắn luôn á cái đó là lố quá anh có các kiểu như em gái mưa hay là chị gái mưa vậy không ạ không có em gái nuôi có thấy em gái bảo luôn đừng nói chuyện mưa anh có thích đi xem phim không anh à, hầu như là tuần nào cũng đi anh có thích xem phim ma không anh phim ma thì sợ ma nhưng mà vẫn thích à, dạ vậy được rồi em không sợ ma mà em cũng thích xem phim ma dạ. rồi giờ bạn trai đứng lên uh, chủ động uh, tới nắm tay bạn gái hát tặng bài hay là tỏ tình gì đó đi tự tin lên đó đúng rồi một vùng trai đó anh từ đây khoan khoan khoan nắm tay nhìn bạn gái hát thì nó tình cảm một vùng trai đó anh ngồi đây Em ngồi đây ngỡ như thật xa hôm dám nhìn, hôm nói gì Dường như chúng ta chưa từng quen Rồi, xin hết Trời ơi Nào, để tay xuống bấm đi bạn Bấm đi hai bạn Chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân Cho nên mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định Một 2 3 Hết thời gian Xin mời hai bạn Hồi hộp quá Hình như uh, em gái bấm uh, chậm hơn đúng không? Em có suy nghĩ điều gì hả? Dạ không, em với không tới Chúc mừng hai em nha, nắm tay nhau đi Trời ở đây hôn mà làm gì dưới sướng dữ vậy Em khui quà bạn gái thử xem là món quà đó là món quà như thế nào Có ý nghĩa gì không em nói cho bạn ấy biết Dạ tại em thích chơi đá chứ Nữa cũng đá nữa Trời ơi trời Rồi đây là những bước đầu tiên rất là thuận lợi để à, hai bạn có thể tiến xa hơn ha những chiếc vé của cụm đạp Cinebox 212 lý chiến thắng sẽ giúp các bạn có không gian lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn